Hàng chục nghìn món đồ ăn như chè, sữa đậu nành, bánh tươi đã được trao tặng cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình Yêu thương hơn, vững vàng hơn. Các thực phẩm tôi trao tặng đều là các thực phẩm chế biến trong ngày và làm rất là cầu kỳ. Tôi làm để gửi gắm lời ờ, tri ân, ờ, động viên tinh thần với lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, đồng thời cũng là để cho các con tôi có tinh thần biết ờ, yêu thương và biết đóng góp cho cộng đồng. Chiến dịch này đã được triển khai từ tháng 6. Đối tượng của chương trình ban đầu là những người khó khăn và các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, sau đó đã được mở rộng thêm, tặng cho những người làm việc ngày đêm tại các chốt kiểm dịch hay những tình nguyện viên túc trực tại các bếp ăn từ thiện. Trong thời gian sắp tới thì tôi sẽ tập trung gửi tặng tới ờ, các bệnh viện giã chiến và nhóm ờ, người già, trẻ nhỏ ờ, trong các khu cách ly. Những suất cơm không đồng đầu tiên của